các bạn xem một số kiểu dáng với những mức giá và những những uh, kiểu những loại bếp với những mức giá và kiểu dáng khác nhau để các bạn có thể tham khảo thử ở đây thì bếp số 1 Oshikaga 210H050 giá là 7 triệu số 2 Rinai S660 VCTS giá là 5,5 triệu số 3 Rinnai RTE S63 VCTS giá 4,8 triệu bếp này là mặt kính full inox số 4 Paloma BA39BR giá 2,4 triệu số 5 Paloma BAN39VAL giá 2,2 triệu số 6 Haman giá 2,5 triệu bếp này là bếp cái này có mặt kính luôn số 7 Rinnai RTE 62 VC TNB bếp này là full inox mặt kính luôn viền inox số 8 Rinnai RTE S65 VGAS giá 4,8 triệu bếp này full inox mặt kính luôn viền bằng inox luôn số 9 Rinnai KG66 CGR giá là 2,2 triệu và số 20 bếp này là Paloma ICW 360 WAR bếp này giá 4,4 4,7 triệu đây có bếp số 13 Paloma IC 330 SBR giá 2,2 triệu số 14 yeah, IC330 SBR giá 1,9 triệu số 15 Paloma IC S37KL giá 2,9 triệu 16 Rinnai KGM 563BE 2,4 triệu số 17 Rinnai NTM 56BL 2,2 triệu 18 Rinnai KGM 563 DG 2,3 triệu và số 19 Paloma 330 SBR giá 1,8 triệu đó là một số bếp với những kiểu dáng và mẫu mã và mức giá khác nhau nếu mà như mà các bạn quan tâm muốn sở hữu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam là 0909 306 149 hoặc là liên hệ trực tiếp vào nhân viên bán hàng để có thể tư vấn được một cách uh, kỹ càng hơn bây giờ thì tôi cũng sẽ test cho các bạn xem một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật đây bếp này á, là có thương hiệu là Rina đây Bếp có số seri là KG560L Bếp này có 6 mã số cuối là 018355 Tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất của bếp đây là nội thất đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp để các bạn xem bếp này có mặt bếp là mặt men đây mặt này rất là dễ dàng chùi rửa khi mà dính dầu mỡ rất là dễ lau chùi bếp có linh kiện đầy đủ gồm có nắp khói kìm và đầu chia lửa đầu chia lửa của nó được làm bằng nhôm nguyên khối đây ngoài ra nắp đầu chia lửa được làm bằng inox luôn thì uh, nếu mà thông thường á, thì cái nắp thì uh, cái nắp của nó sẽ bằng sắt cái nắp cái nắp này có tác dụng là làm cho ngọn lửa nó tỏa ra thì cái nắp inox này giúp cho cái nó bền hơn Ngoài ra thì phía sau, phía phía dưới và đằng sau của bếp cũng được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cánh phá dây điện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 an toàn và tiết kiệm hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều tính trung bình đó, một tháng một cái bếp ga như thế này nó có thể tiết kiệm cho các bạn khoảng được từ 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền chúng ta sử dụng ga so với bếp ga so với khi mà chúng ta sử dụng bếp ga của Việt Nam thực tế chúng tôi sử dụng một gia đình bốn người ăn một ngày nấu ăn hai lần đó, thì một bình ga giá 320 ngàn thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 2 tháng rưỡi rất là tiết kiệm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 khi các bạn sạc đầy các bạn cũng có thể sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng bên phải tôi vừa mới khóa ra, thì công tắc không năng mở thực hiện thực hiện cái tính năng khóa ra, khi nước chạy nổ thành công để để sử dụng với pin sạc á, thì các bạn kéo hộp pin ở vị trí này ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây một viên pin sạc sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được cho nó cũng ngắn thôi để dài hơn các bạn nên tôi kèm cho các bạn một thanh lò xo như thế này các bạn bẻ cơ trong một đầu của lò xo lên bên kia cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu nè dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương sẽ có một cái lỗ nhỏ các bạn móc cái lò móc cái lò xo vào như thế này sau đó các bạn lắp vào hộp pin thôi ở trong hộp pin đó thì có sẵn làm dấu hai sẵn rồi dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp theo đúng như vậy tránh lắp sai lắp tạo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp tạo cực thì bếp sẽ không hoạt động mà nếu các bạn để lâu ngày thì bên sạc nó sẽ hỏng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 để có thể biết được những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng và đại lý bếp này á, nó là một dòng bếp cơ bản thôi nó không có chức năng để giúp các bạn nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ cũng không có chức năng ra thì à, tất cả các dòng bếp ga của rẻ hơn chính máy bán á, đều có thể lắp chức năng rang vào tại vì đa số những dòng bếp ga của nội nhật nó đều bị giới hạn nhiệt độ bởi hai cái que cảm biến này ở 250 độ nó sẽ khóa ga các bạn không thể rang những loại thực phẩm cần đến nhiệt độ cao được thì khi nếu mà các bạn có nhu cầu lắp vào cái chế độ rang thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp vào nhân viên bán hàng của shop cũng như để báo để thì ờ, nhân viên sẽ tư vấn cho các bạn biết cụ thể hơn tất cả các dòng bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi đều có túi đựng rang hết thì bếp này không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn à, lấy cục dây sạc cái cục sạc hồi nãy tôi tặng kèm với cục pin sạc á các bạn cắm vào bếp sau đó các bạn là lắp vào cái thiết bị hẹn giờ ở đây chúng tôi bán một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một chiếc để sử dụng thì các bạn cắm cục sạc vào cái thiết bị hẹn giờ này sau đó chúng ta cắm vào ổ điện các bạn tăng tối đa cho nó được là 90 phút và mức nhỏ nhất là một phút ở đây tôi sẽ chỉnh là một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ của bếp bên uh, hẹn giờ tôi bật bếp lên các bạn lưu ý bước cuối cùng là chúng ta phải lấy pin ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa thì sau khi cái thiết bị hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ phát ra các bạn có thể sử dụng nó để nấu hoặc là nướng những món ăn chúng ta dự đánh trước cái thời gian chính ngoài ra một số khách hàng khi mà mua sử dụng bếp á, thì thường gặp vấn đề về cái lượng tiết ga không có ổn định làm cho ngọn lửa nó bị đỏ không có được xanh đẹp 90% cái đó nguyên nhân là do các van ga thì ở đây chúng cái van ga phù, phù hợp với bếp ga nội địa Nhật là cái van ga Namilus NA345S này